tức là tất cả các bác sĩ đều nói là bạch tuyết kiếp này không có con thì cho nên là với ông tâm lan mới thôi chứ còn một người tốt như vậy mà sao mình thôi được trời cái ông này ông tốt một cách không thể nói được nhưng mà vì ổng là con trong một cái gia đình theo khổng giáo cho nên con trai lập gia đình rồi phải có con mà con trai để nối dõi tông đường thì thấy ông đau khổ gì kia chuyện nó quá cái cô mới nói với ổng cô nói là thôi em trả anh vậy với gia đình hả <laughs> trời giống y như tuần cái lương vậy đó trời <laughs> ờ, trời ơi cái nói ông gì cái ông nói mày giờ hai đứa thương nhau quá sao thôi giờ <laughs> trời ơi con người phải có chữ hiếu là trọng cũng bắt đầu nói <laughs> giống như, giống như mình đọc trong sách á hiếu thảo là trên hết dạ. phải không thôi đi mấy mốt có vợ khác trời thôi trong một cái một cái kiểu vậy đó tức là gặp người đàn tốt nè mọi thứ dành vọng đàng hoàng nè ủa mà sao không được ở kỳ vậy cô nói cái số lạ lùng gì thế ghê vậy thôi vậy thôi không thèm nữa thôi chơi là quyết định là vậy đó con với lan cũng muốn biết á là hiện tại cái cuộc sống của cô đó là như thế nào cô là vẫn đi làm nghề mình dạ vẫn đi học dạ vẫn đi dạy đi học gì nữa cô gì cô trời ơi cái não của mình mà mình không kích thích nó đó thì nó sẽ bị u lì và nó sẽ bị chai dạ tại vì từ nhỏ đến lớn là cái bên nội đó là cái khoa bảng tức là dạ. phải có danh dĩ đúng không dạ. <laughs> cho nên là cái khi mà cô đi hát đó, thì bên nội nói là ba dạy con không có nghiêm cho nên mới sinh ra một cái đứa mà sướng ca vô loài mà lớn lên thì cô hiểu rằng không phải là miệt miệt thị mà cô cũng tự ái sáu ngàn lắm á tức là đổ tiến sĩ rồi mới về quê nội nha cho mọi người biết <laughs> xong rồi về cái rồi mọi người nói trời cái con này nó tiếng ghê luôn á <laughs> tức là cái việc mà cô đi học tiến sĩ là cũng vì là uh, đi rồi để mang một cái danh dự về cho gia đình rồi mình mới tiếp tục cái cái cái cái cái, cái sự nghiệp ca hát của mình hả cô không lúc về thì là cô cô nhỏ mọn vậy đó chứ còn cái lúc đi học tiến sĩ thì không phải thế cái chữ cải lương chi bảo đó nó làm cho cái hành trang đời người mình nó nặng lắm dạ tức là cải lương trăm năm mà có một mình mình mà người ta kêu như vậy trời quỷ ơi làm cái gì cho cải lương đây nè trời một cái ngành nghề rất tuyệt vời của dân tộc mình tức là một cái sân khấu mà nghệ thuật truyền thống mà rất văn minh yeah. Dạ. cải cách hát ca theo tiến bộ lương truyền tuần tích sống văn minh thế nhưng mà vì cái dòng đời nó trôi nổi như thế dạ. cho nên những người làm cải lương không có thời giờ đi học dạ. và người ta thấy rằng cải lương dốt dạ. cải lương sớm, cải lương thế này nọ tại sao mà nói nặng như thế trong khi một cái câu của cải lương là người ta có thể làm một cái luận án tiến sĩ mà không biết bao giờ mới mới có thể xong được một cái câu văn của tác giả hoa phượng trên cổ thụ kia còn có thiếu gì loài trùng gửi thì đừng có trách sao trong lòng quân tử đôi lúc có những ý nghĩ bần tiện của kẻ tiểu nhân hay không trời ơi chưa một cái bài dòng cổ của anh hoa phượng mà em có thể hiểu được văn hóa của một cái miền cứ mỗi lần tôi thấy bóng ngô môi mỗi điểm hồng trong gió chương mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang mỗi lần về vĩnh long đi ngang tân ngài thấy nhà chợ trường an là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lửa có ai sống năm 45 50 sau đó có ai mà biết không thể biết được rằng là ở đó nó có bánh tráng không ở đó nó có cái cái, cái tất cả những điều đó hay không ủa mà sao nó cái lương sớm kỳ vậy ừ. sao dám nói cái lương dốt yeah. Dạ. thì từ những cái đó đó ngọc lan cô cảm thấy rằng mình một con én không đem lại mùa xuân nhưng dù sao cũng nên có một cái con én để báo tin dạ dạ hay quá hay quá cái câu này hay quá câu quá đã luôn và đó là cái hành trang của lên đường thì lúc cô mình bệnh là phải chọn là cái viện hàng lâm the royal academy of dramatic art ở đây cái cái viện hàng lâm đó nó khi mà cưng ghi tên đó là nó ghi cho cưng là đồ mặt phải vậy nè rồi cái đôi dài phải đi vậy nè làm sao mà trong cái gạch này nè nó êm như ru không làm phiền ai cô qua đó 6 tháng sao tự nhiên cái bệnh hoài à ăn không tiêu mệt tim thở không được mà đi khám thì bác sĩ nó không có bệnh gì tức là mình bị trầm cảm mà mình không hay cái là cái hôm đó là còn một tháng nữa là bảo vệ 10 giờ đêm có biết không là tại vì sáng tới người ta học xong cái 1 giờ là đi phải học thêm tiếng anh rồi cái 4 giờ là vô thư viện cho tới 10 giờ một đống sách ôm về mà đi giữa rừng thuận có hình dung không trời ơi cô đang đi cái cô nói trời ơi sao mình làm gì gỗ vậy nè quăng sách xuống một cái đùng à, à, mà khóc gì vậy mà khóc rồi cũng cỡ 10 phút mà cũng thấy không có ai đó <laughs> thì nói chung là con người mình nó có lúc vậy đó nó có lúc mạnh khỏe có lúc nó yếu đuối vậy đó nhưng mà cũng may là sao sao có khi cái khóc đó nói những cái quốc ức nó ra hết cái trường hợp con của cô cũng vậy yeah. Dạ. tức là tất cả các bác sĩ đều nói là bạch tuyết kiếp này không có con thì cho nên là với ông tâm lan mới thôi chứ còn một người tốt như vậy mà sao mình thôi được trời cái ông này ông tốt một cách không thấy nói được nhưng mà vì ổng là con trong một cái gia đình theo khổng giáo cho nên con trai lập gia đình rồi phải có con mà con trai để nối dõi tông đường thì thấy ông đau khổ gì cái chuyện nó quá cái cô mới nói với ông cô nói là thôi em trả anh vậy với gia đình hả <laughs> trời giống y như tuần cái lương vậy đó trời ờ <laughs> trời ơi cái nói ông gì cái ông nói mày giờ hai đứa thương nhau quá sao thôi giờ <laughs> trời ơi, con người phải có chữ hiếu là trọng cũng bắt đầu nói giống như giống như mình đọc trong sách á hiếu thảo là trên hết dạ. yeah. phải không thôi đi mai mốt mình có vợ khác trời ơi, thôi trong một cái một cái kiểu vậy đó tức là gặp người đàn tốt nè mọi thứ danh vọng đàng hoàng nè ủa mà sao không được ở kỳ vậy? cô nói cái số lạ lùng gì thấy ghê vậy thôi vậy thôi không thèm nữa thôi tôi chơi là quyết định là vậy đó đó những cái việc đó là nó đều bất chợt trong cái dòng sống này hết luôn dạ coi uh, ờ, cô đi cho coi tranh nha đi, đi dạ, tham quan dạ, nhà dạ. cô xíu cô đây là lan ơi lan ơi lan ơi cái phần đặc biệt là lan ơi em cô ơi tất cả những ờ, bức tranh này là cô vẽ hết luôn đúng rồi tức là năm 90 là vui vẻ được 60 ờ, bức yeah. Dạ. và viết được 60 bài nhạc con thì thích bức tranh này nhất thấy sao nó lại đập vô trong nó giống với tụi mình á vậy hả à, nó giống với mấy người nổi tiếng đó dạ cái bức tranh này tên là diễn viên à. nè bạn có để ý không tức là nó có một cái bàn tay trong bóng tối yeah. Dạ. gân guốc cầm cái dương miệng để trên đầu bạn nhưng mà lại úp lộn đó thành tứ úp cái mũi nhọn của cái dương miệng đó yeah. lên trên đầu mình thay vì cái dương miệng để lên để để cho mình có cái danh dự và cứ thế tự nhiên là cái cái mũi nhọn đó đâm vô trong đầu của mình thế mà mình chảy máu ở bên trong mà không ai biết cho nên cái mặt của người diễn viên đó nứt nẻ à. đây <laughs> là để biết rằng cái nghề diễn viên đó dạ, có khi đó mình lên sân khấu đó mình cười để cho người ta cười mà mình khóc trong lòng mà không ai hay đúng cách tôi bền đó cô ờ mà phải cười với đàng dạ. hoàng dạ thì như vậy đó là cái đời của diễn viên dạ khu văn học nè rồi bên đây là khu gia đình đó, hình ảnh gia đình ở trong nhà này hình như là có một cái người đàn ông đó à <laughs> lan em nghĩ là ai con trai của cô con trai cường đấy đó à. <laughs> tức là cô có một đứa con trai và có ba đứa cháu trai dạ ba đứa cháu nội trai dạ và cái cô vợ đó là người anh dạ ảnh là năm nay là bao nhiêu tuổi cô tuổi thìn tuổi thìn tuổi thìn năm nay là 45 46 dạ 46 tôi là sinh 16 đây là hình ảnh của con trong vai là thái hậu dương nga không cô dạ đúng rồi ừ. cô ơi con không biết là cô có còn giữ những cái ờ, những cái gì mà của đầu tiên không cô ví dụ như kịch bản nè băng dạ thí dụ như đây nè đây đây Trời ơi, ừ, một tủ đây nè đây nè lan ơi đây là lan ngày xưa anh kịch bản là gì nè lan có giống như đơn thần điêu đại hiệp rừng chiều hiu ắt sương mờ rơi à, thương đời quá tuổi xuân thơm đầy ngang trai miễn du xảy ra tông tăng ờ, của ca đi sao đến đi ai đấy đưa cho người hãy do trời tạo ra cho gương trinh ổ buổi trận hay gì đó anh có thể cho em cầm được đó trời ơi ngày xưa đó nghe anh nói thiệt với em á anh rất muốn đi hát cải lương tại gì cái giọng anh dở quá cái giọng cái anh đó, cái đó khỏi khoe nữa trời đất ơi cô ơi cái này là cái giấy của hồi xưa luôn á hả cô đúng rồi đúng rồi mà dạ. cái giấy này nó ngộ quá cô hả dạ đây là của nhị kiều nghe đây là mấy cái giấy này là dạ. giấy đánh máy trời ơi quý vị ơi quý vô cùng luôn thưa quý vị ơi cái thời mà quốc thượng còn nhỏ xíu học mẫu giáo đó nghe đây đây này cả nhà nhìn thấy đây đó những ai mà nhận ra đây là gì chắc bây giờ đã già rồi đã lớn tuổi rồi <laughs> à, phải nói lòng hôm nay rất là rất may là mắn quý luôn á may mắn được được được như là đến nhà của ba nè rồi được trò chuyện với cô nè rồi được coi như tự tay hai anh em mình khám phá à, và thậm chí là tìm được những cái gì nó gọi là rất là cổ <laughs> đúng không rất là cổ à, rất là cảm ơn cô cô ơi cảm ơn nhau chương trình gõ cửa thăm nhà này có một phần rất đặc biệt À, chắc cô cũng biết đó là cái phần đó là cái phần mà hai anh em con sẽ cùng ăn cơm với gia chủ À, nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn dạ. đó là anh sẽ đi chợ anh nấu cơm hả sản sao em gàn quá vậy la cô sao một người phụ nữ kinh như nữ công gia chánh như em mà em lại không xung phong mà, để cho anh nói chuyện với cô nhưng mà thuận nên nhớ rồi rằng mặc dù nữ là gia chánh nữ công nhưng mà người mà gọi là đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới là người nam đó rồi hôm nay mà con con được biết là cô ăn chay trường đúng không thí dụ vậy đó thí dụ là thiệt đó <laughs> rồi con xin phép cô đi nghe dạ, dạ. cô có thể cho con biết sơ sơ về cái tuổi thơ của cô không cô tuổi thơ mắc cười lắm tức là 8 tuổi thì à, ba có má sao dạ rồi mẹ mất bị tai nạn xe đụng ở điều viện thì tới khoảng 10 giờ mấy là mẹ cũng mất mà mà rất tỉnh là chị chỗ này là chỉ có trầy môi chút xíu thôi nhưng mà ra dấu các cô với lại bà chị cô có một người chị chị lại nói chị dặn câu là má chết hai đứa ở lại một mình đáng sống sao để cho người ta thương đừng để cho người ta chửi là đồ chết cha chết mẹ tức là một câu dặn đó thôi mà cô mang suốt cả một cái hành trình đời người của mình cô làm việc gì cô cũng nhớ tới mẹ nghĩ rằng mẹ ở đâu đó mẹ thấy rằng mình đã làm việc rất đàng hoàng tức là mình đã sống rất trung thực mỗi lần có chuyện gì mà bực mình quá hoặc là khó chịu quá hoặc là cay đắng quá chẳng hạn gì đi là nói chuyện với mẹ đi đâu ở trong bóp lúc nào cũng có hình mẹ mà đi đâu cũng có cái hình mẹ nó hình vai lớn vậy đó xong mà đi qua bên viện hàng lâm anh cũng vậy để trên bàn học mỗi lần có gì mình cảm thấy nhìn mẹ là mình có thể mình vượt qua được hết thường ăn chay ngoài đậu hũ dưới xả ra thì còn gì nữa không có nấm nè nó đó. Nấm. rồi ơi người ta thấy người ta phải bươi ra mở ra thì khách hàng người ta mới thấy đúng không rồi giờ này nghỉ hàng nghỉ chơi nghỉ. thôi buôn bán đừng có nghỉ đó ví dụ nghỉ người ta giờ này ta ăn rồi sao đúng không cho anh bó ra muốn đi đó đó tặng hai củ tỏi được không rồi hình như là đi chợ xong rồi quốc thuận sẽ đến nhà một người và mời một nhân vật rất là đặc biệt đến nhà của bà bạch tuyết cô hồi nãy con nghe cô có cô có một cái mối tình rất là đẹp mối tình đầu với à, danh thủ phạm huỳnh tam lan phạm huỳnh tam lan tất nhiên là con làm đào hát thì rất là nhiều người mê con thì lúc đó là ông bầu à, giải lý hương đó ông mời nguyên hết toàn bộ cầu thủ đi xem hát thì là anh hoàng long này kia mấy em ghép ở trong đoàn đó mới nói nè bà trước ra đây coi đi cái tay mà thủ quân đó đó đó đó đó, thấy đẹp trai chứ sao không lên sân khấu như thần như rồng thế là đại khái nghe nói vậy thôi thì cô không có khái niệm thì lúc coi xong rồi đoàn mới chúc là chúc phúc để mà đi thắng trận thì lúc đó là Việt Nam thắng giải MDK về lần đầu tiên yeah. Dạ. mình thắng ở Á Châu đó ông Tâm Lan ông mới dạ. gọi điện thoại ông nói là ông xin phép ông ghé vô hội trường tâm được không cái ông nói được mà đâu sao đâu thì cũng biết rằng mình vô trong trường mình lắp bắt lo hát hát thôi đi tới đi lui tới lui ngồi đợi cho tới khi cuối hết hát cái mới nói là bây giờ nói chuyện với nhau chút được không ừ. tại dũng cũng hiền lắm <laughs> trời ơi tao nói ông hiền mà hiền hiền thiết thương luôn á cái nói trời anh nói đi có gì đâu thí dụ giờ mà về cái mình nói gia đình đi cưới bà tuyết chịu không lần đầu tiên đi coi coi là đi nói coi vậy luôn đó, đó hả nhưng con? mà cái lần này thắng về gặp gặp để cảm ơn à đó. dạ dạ nhưng mà nói vậy đó cái cô nhìn ổng cô nói cũng được thôi chứ đâu có chuyện gì <laughs> mà trong thâm tâm cô lúc đó thì cô chỉ nghĩ rằng mình có cái bài gì ghẻ mà mình đi hát mà đào hát đó mà người ta ưa nói là lấy bậy lấy bạ cái kiểu giống vậy đó dạ. không đàng hoàng đâu bây giờ mình phải có một cái đám cưới rần rộ mà đám cưới danh vọng dính dữ dữ dội để cho cái bà này là bà không được coi thường mẹ mình dạ cái nói được rồi cái ông nói thôi vậy được rồi để anh về nói gia đình nha <laughs> cái thôi rồi thôi cũng dòng sống cũng đi qua cái đâu tới, tới chừng 3 tháng sau cái thấy bên gia đình đi lên nói chuyện với ba cái ba nói con thấy sao làm như tử tế lắm vậy dạ ba quyết định sao cũng được <laughs> thì ra là đã có sự tính toán sắp xếp trước rồi <laughs> thì mình cũng đã bánh mong rồi dạ thì nhưng mà mắc cười đấy ừ. tức là mọi việc nó đơn giản như thế dạ tức là muốn có một gia đình đàng hoàng với một người đàng hoàng trong cái đầu đời của mình thì cho nên sau khi vậy rồi mới không có bi kịch với một người tốt nổi tiếng như thế cả nước như thế mà rồi á, vì một cái lý do gì đó mà không sống được với nhau nhưng mà lúc đó là chia tay chắc là cô với chú cũng đau khổ lắm hả cô tức là 9 giờ tới 12 giờ là tập tuồng dạ cho đoàn cưng mà bỏ tập tuồng là bị kiện dạ thường phát lại làm gì bằng dạ tại vì ký hợp đồng mà dạ rét lắm giống như hollywood rồi đó rồi là tập tuần xong thì 1 giờ đó là cho tới 6 giờ đó là tu dĩa rồi xong về hát 8 giờ cho tới 11 giờ 11 giờ ra cái mở rồi nằm ngửa vậy mọi người remake rồi xong rồi rồi làm trở lại để mà đóng phim dạ thì 2 giờ đóng phim cho tới 5 giờ sáng trời con coi còn gì người cô phải có một cái phòng riêng ở trong cái bệnh viện ram à tức là coi như là bữa nào mà khuya quá mà thiếu ngủ này kia đó thì làm xong xuôi hết rồi là vô bệnh viện nằm thì con coi đâu có từ giờ đó ông buồn dạ <laughs> ờ, mà hai đứa lặng lẽ nha tại vì sợ báo chí làm scandal dạ hồi đó là cứ ngày nào cũng có thấy tên báo chí cái một hôm đó cũng 6 tháng rồi cô đang ngồi hóa trang như này cái cô làm <laughs> cái ông già buồn liếc trời gì vậy vũ gì vậy ôi rồi <laughs> thì lúc đó ngọc nhà vườn liên mới biết đó à lý do tại sao lúc đó cô lại khóc cơ thể mà nó kỳ lắm hả, dạ cái lúc mà con muốn nhớ thì nó không nhớ dạ nhưng mà giống như là con bị dồn nén nhiều quá rồi đó thì giống như cái bình nó bung lên vậy đó dạ. sau đó rồi là cô tính đi chơi đã đi tức là để cho sau này mình đừng có tiếc phải không học đủ thứ chơi cho đã đi hát đi nhảy đầm đi này đi nọ đi đi đi đi cứ biết ông lái xe từ rạp quốc thanh á mày về thủ đức đó 7 phút từ rạp quốc thanh trời ơi khung má trời ơi quậy quá trời quậy rồi nghệ sĩ dân bạch tuyết ơi <laughs> thì gì đó thì mới đi chơi này kia rồi cái thì gặp đại gia này từ bên pháp về có hai cái bằng tiến sĩ hồi con lập gia đình á nè để nói cho biết nha ở nước ngoài về đúng không không biết phải không nói trước cho biết đây là đào hát cái lương nè con của tổ nè làm sao mà lấy tôi một thời gian mà tôi ngày càng đẹp hơn á thì cái đó tổ sẽ ủng hộ nghe chưa còn mà đụng tới tôi mà làm trên mặt tôi hay là đụng tới người tôi làm cho ra một cái tổ hại chết <laughs> ông nói trời ơi làm như mà không thấy ghê luôn vậy nhưng mà mình nói trước đi để sao khỏi mất lòng để nói rằng từ lúc sống cho tới tới tới ổng qua đời không có không có nói tiếng nào nặng nề gì hết trơn mà toàn bộ để dành cho cho cho cô hát đàng hoàng đó thì cô nói rằng mình yêu nghề quá đi cho nên là có thể là người tình mà của cô từ suốt cả từ hồi nào bây giờ trong đời cô hình như là cô yêu cải lương thôi dạ lắm luôn Trời ơi, đói bụng thì ăn nó mới ngon đúng không? Đây Trời, sao có nhiều tài quá vậy? Còn nữa, một chút nữa là cô sẽ biết nha Chuyên môn làm cho người ta ngạc nhiên vậy đó hả? Dạ Con người luôn cho người ta sống trong sự mệt tim <laughs> Ngạc nhiên quá Đây Ai tới đây? Ôi trời ơi Đặt đây đi ha Trời, Đặt đâu vậy trời? <laughs> đây nè, cái người này rất quan trọng nha Không có kép thì đào vẫn hát được dạ. không có đào thì kép vẫn hát được mà không có ông này là đào kép hát không được giới thiệu với em nghệ sĩ nhân dân à, đàn cổ nhạc thanh hải uhm. hẻm 129 29 Ô, oh, anh Hải. dạ. Em có khó không? <laughs> Ồ, hẻm 129 mà Nhà mình trong này nhưng mà ra đây ngồi chờ Đức Thuận cho nó dễ kiếm không? Quốc Thuận, Quốc, quốc Thuận. Dạ, trời, trời ơi, ơi, ông anh tôi Này Cái gì đây? Chút đi biết chút biết nha chút biết ngồi xuống ngồi xuống đi trời chứ em hỏi mấy câu thôi trời ơi chuyện nhỏ ở nhà em là em đi chợ dỗ vợ em đó nha ông biết là anh với là cô bà bạch tuyết là đã biết nhau là bao nhiêu năm rồi mình biết chị bạch tuyết nghệ sĩ đi bạch tuyết ấy, cũng khoảng hơn ba chục năm nay rồi hơn ba chục năm rồi nghệ sĩ nhân dân bạch tuyết rất nhiều kịch bản đúng không yeah. Dạ. và mình làm những nghệ sĩ nhân dân bạch tuyết cũng nhiều rất nhiều kịch bản nhưng mà có cái mà để mình nhớ nhất là cái kịch bản mà cải lương diễn một mình tức là vừa ca vừa diễn là cái hoàng hậu và hai vua người đã không chết trong chiến trận trực lặng tên mũi giáo mà cuối cùng phải chịu chết vì kẻ tiểu nhân ti tiện này là như là chỉ có cô bạch tuyết là hình dạ. như theo mình nghĩ chắc sân khấu cải lương chỉ có một không có hai cái tác phẩm đó thì là một người đàn thôi là một mình mình đàn vừa làm mình vừa làm động tác sáng tác âm nhạc nền và vừa đàn cổ nhạc một mình ôi trời ơi tức là diễn ca một mình và dưới đây mình cũng đàn một mình nó không phải là kỷ niệm á nó nó ăn sâu vô trong cái tiềm thức làm nghề của mình hay quá anh ơi à nó vậy đó cảm ơn hải nha yeah. Dạ. rất là tình cờ mà rất đặc biệt về chúc sức khỏe nè thôi dạ. chúc sức khỏe ông bà mình làm sao mình làm y vậy đi dạ. dạ. rất may mắn hôm nay được uh, à, quốc thuận nấu đồ ăn cho anh ha dạ. quá may mắn bởi vậy mắn. Dạ. là anh giang đó là một năm là về thăm cô mấy lần không không có à, tính nhau đâu thí dụ như có thi bạn đi họp ở singapore mà biết trước thì nói là mẹ qua singapore đi mấy mẹ con mình đi chơi dạ. rồi chạy qua rồi xong cái có khi là bà mình đi ra hát ở hà nội xong cái hát xong rồi cái thấy dưới lù lù đi lên nha mà nói một câu trời coi bà tuyết hát mua vé giờ đang mắc ghê luôn <laughs> hai mẹ con nói chuyện với bạn nữa hả cái con chị á là làm ngành nghề kinh doanh đúng không chị nhưng mà lúc trước hồi nhỏ biết học đàn nha có biết đàn là đàn bầu đó hồi đó mình có dạ. chị mà đàn bầu hay lắm á Dạ yeah. <laughs> Con cũng tính đó. hỏi là anh là không biết là có thừa hưởng được cái gen nào của cô hay không Trời đất cho mình có một đứa con cho nên mình đào tạo cho nó đàng hoàng Yeah. Dạ. Thì ngay từ cái năm 76 sinh đó đó Thì cho tới cô bắt đầu cô suy nghĩ cô sẽ đào tạo nó thành ra một thanh niên của toàn cầu chứ không phải chỉ là một người thành công dạ yeah. xong cái gì mới nói là Ê, bạn đi nước ngoài có khi bạn buồn đó rồi bạn phải có cái gì tự giải trí rồi bạn chọn hết mấy thứ đàn rồi bạn học một cái cái cuối cùng cái nó nói đàn bầu là nước mình có chứ nước ngoài không có đâu bạn cho học đàn bầu đi <laughs> cô nói là ê bạn tôi thấy người ta đi nước ngoài đó một là piano cho sang đúng không hai là bạn violin chẳng hạn đi thôi bạn ơi tôi việt nam <laughs> cô hồi nãy á nói nói ngắn gọn vậy đó dạ. cô bạch tuyết á là nhiều kép lắm á kép hùng cường kép thành được mà mỗi kép nổ một tuần kép thành sang, ừ. Đó. cô tùy theo cái giọng ca của kép và thói quen của người kép mà cô chuyển cái giọng của cô chứ không phải là với tất cả mọi người cô đều ca một thứ còn đối với ông tấn tài trời ơi cái giọng ổng hả nó ngọt như cục đường nó không có hút mắt cho nên khi mình ca với ổng á thì mình cũng phải chọn một cái cách ca ngọt như cục đường của ổng để mà mình lít vô cùng yeah. Dạ. thành thử khán giả nghe rất là lâu rồi đó còn với ông thanh sang thì mình hiểu rằng cái giọng anh thanh sang là mùi môi nó không nó không có vang nó có một sự da diết với ông minh dương là khác với anh thanh tùng là hoàn toàn anh thanh tùng là hoàn toàn khác hẳn luôn tức là tại vì anh thanh tùng ảnh là cái người mà hồ quảng yeah. Dạ. mà ảnh lại là cái người mà điệu bộ đó là số 1 yeah. Dạ. vẫn dựa vẫn nước vẫn nói nhưng mà khán giả chụp được những cái hình dưới những cái điệu bộ của hai người kép đầu với nhau đó thôi bây giờ ăn xong rồi chắc có lẽ là uh, cho phép con với ngọc lan được thưởng thức được thưởng thức một uh, tiết mục gì đó tức là cô sẽ tặng cho cho cho chương trình dạ và kính tặng cho quý khán giả một cái bài thì được không dạ được, dạ được. Bài. rồi bây giờ chắc mình xong rồi ha dạ. Rồi, dạ, dạ. trời ơi bởi xa cơ vừa chiến trường thọ tiên dạ. nên gió đông sơ đạnh được không cô được không đành chia tay vĩnh biệt bạch <laughs> trung không phải vĩnh viễn vĩnh viễn viễn à rồi thôi cái số trời vậy mà <laughs> anh chỉ đây là MC nói nghe hồi xưa ai cũng thuộc cái câu này dạ cho nên mà hồi xưa còn hát đĩa đó dạ. hát dĩa đá nhớ không <laughs> dạ rồi có cái cây kim dạ mà cái dĩa nó bị bị chập sao hải nó bị nứt á mới dĩa đó khi vòng quay không đều trời ơi bởi sao coi như đường thổ tiền nó nhớ đóng số định chia tay diễn viên bạch à bạch à bạch à cả lâm đi ta kêu là gì cả lâm á bạch thu hà còn chưa chưa con còn chưa nghe nữa mà phải quay giới thiệu dạ ờ à, mà mất rồi lắm à không phải đêm nay không phải đêm qua ngoài buổi đầu tạo mộ mà từ rớt sự hấp trên hiện cũng hết thua thua quay quay lại thôi bây giờ nãy nãy qua là tại vì con muốn anh à, tạo một cái không khí thôi rất là cảm ơn quốc thượng cảm ơn con cảm ơn tất cả mọi người để à, xin phép được cao một cái bài năm mai với lời câu dòng cổ của ba năm châu của soạn giả Nguyễn Thành Châu ở trong tuần Bình Tây Đại Nguyên Soái. Oh. Cái lúc mà bà vợ của ông mà tiễn ông đi về à, về Triều là về Quế đó. Dạ. Xin phép đứng lên ca nha. Dạ. tại ca là phải đứng đàng hoàng. Đứng lên Giang ơi. Dạ. mẹ con tôi tới đây là để tiền mà chết sống cùng với mẹ quân sắp đó hết những đàn xưa móng cũ nghe cha con tình chồng vợ cũng an tâm mình không thể khen ba năm châu nữa phải không dạ yeah. <laughs> tức là phải nhờ có những cái tuồng như vậy đó quốc thuận thì đào kép mới có thể nổi lên được là vì cái người khán giả người ta bỏ thì giờ người ta coi mình nghĩa là người ta phải nhận được cái điều gì đó một cái bài học về tình yêu nước hay là một cái bài học về cái ứng xử với nhau văn hóa như thế nào nghĩa là cải lương luôn mang đến những cái niềm hy vọng cũng như là những cái triết học rất đơn giản của dân tộc mà làm người không ai không thể mà không học được và khi cô chọn cái đời sống này đó chính vì cô muốn toàn tâm toàn ý trả ơn các vị tiền bối của cải lương trong nhiều cái thế hệ. Con thì ờ, từ hồi nhỏ con đã thích cải lương rồi. Khi mà con nghe những cái lời ca tiếng hát và những cái uh, giai điệu, những cái cách thể hiện của các cô chú nghệ sĩ cải lương thì con rất là dễ xúc động. Yeah. Dạ. Tức là mẹ đâu ung đúc cho con rồi ngay từ nhỏ khi mà mình cái cái đứa con Việt Nam mà mình được ru đó ơi chiều chiều chiếm dịch kêu dạ. chiều mà mẹ con ru thì không hay được như vậy đâu cô <laughs> nhưng, nhưng mà, mà nó vô hồn dạ rõ ràng mà nói nuôi con... mình lớn khôn con thì cái lời ru của cái tiếng việt của mình của là ông bà cha mẹ thì chính nó là một cái melody của cải lương dạ dạ, dạ. đối với con đó là cái niềm hạnh phúc yeah. Dạ. và ngày hôm nay nó là một trong những cái ngày gọi là may mắn trong cái cuộc đời làm nghề của con ở trong cái sự nghiệp làm nghệ thuật <laughs> của con Nãy hai anh em có nói với nhau dạ nên con con rất là quý con rất là trân trọng cảm ơn dạ. bạn dạ, dạ. cảm ơn tất cả cảm ơn chú